và lót cái chạm hai anh em nhé đó ngày hôm qua thì cũng chia sẻ cho anh em thì à, hai số nhưng nó ngày hôm nay nó về con 20 cơ thì uh, trong uh, lúc chốt số thì mình cũng bắt cho em là cái chạm hai, thì chúng ta cũng không có con 20 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm hai và cái đầu hai thôi anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta ăn được cả cặp lô 1001 bạch thủ của chúng ta bị lộn anh em ạ khá là tiếc con 47 này của chúng ta thì nó về cái giải nhất đó 47 về giải nhất này đề thì về 20 ăn chạm 2 cặp lô của chúng ta 1001 thì chúng ta chiến thắng được cả cặp anh em nhé cả lô cả đề sực dỡ và thành công phải không ạ tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ anh em vào bờ anh em nhé đó thì mình cũng cảm ơn 23 người đã like video cho mình và 212 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống ngày đầu tiên thì nói chung là nó cũng khá là ok thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi và tham khảo anh em nhé đường cầu này của chúng ta thì ờ, mình sẽ lấy từ ngày thứ tư anh em nhé kết hợp với càng cho anh em càng thì chúng ta lấy ở cái dãy tư này dãy 5 và dãy 3 của chúng dãy 5 và dãy 4 của chúng ta lấy làm bộ đề anh em nhé hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có càng 4 càng 2 này càng 4 càng 2 bộ đề bộ đề 05 050 này và 00 thì cặp vòng 55 để chúng ta chơi cho ngày mùng 9 tháng 3 anh em nhé ngày mùng 9 tháng 3 của chúng ta đề về 05 thì chúng ta đã ăn được con đề 05 này trong bộ đề 05 càng của chúng ta là càng 205 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 2 này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 02 và càng 4 càng 2 tiếp này bộ đề 02 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta chơi cho ngày mùng 10 tháng 3 Ngày mùng 10 tháng 3 của chúng ta đề về 20 thì chúng ta đã ăn được con đề 20 này trong bộ đề 02. Càng của chúng ta là càng 420 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 4 này anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 24 và càng 4 càng 9 cho mình. Ở đây chúng ta có hai con 4, 4 bóng 9 thì chúng ta có càng 4 càng 9. Bộ đề 24 anh em nhé. Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này 747 này và 797 này để chúng ta chơi cho ngày 11 tháng 3 thì cá nhân ngày mai của mình thì anh em vẫn tiếp tục là vào cái chạm 4 này chạm 4 và chạm 2 cho mình anh em trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi cái chạm 4 này thì chúng ta cũng có thể là vào đầu được anh em nhé đầu 4 bởi vì là ngày hôm nay nó ăn thẳng cái đầu hai đấy thì nó chạy ngày mai là ngày thứ tư thì mình cũng mong muốn là nó ra thẳng cái đầu 4 và cái chạm 4 này lúc nào cũng nghiêng hơn thì anh em cũng để ý cho mình em nhé đó đây là cái đường cầu đè kết hợp với lại ba càng về cái đường cầu lô của chúng ta ngày mai thì anh em để ý luôn đây cho mình này cầu lô này của chúng ta thì cũng khá là đẹp mình lấy từ ngày thứ tư này ở giải 5 này luôn anh em nhé hai con giữa ở giải 5 và hai con đầu tiên ở giải 6 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình này bạch thủ thì chúng ta ghép từ phải qua trái xong thủ của chúng ta vẫn lấy cái đường cầu ngày hôm qua anh em nhé hôm nay hơi tiếc là xiên của chúng ta nó bị lộn thôi bạch thủ lô 39 này xong thủ lô của chúng ta chúng ta là không bạc không anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình đây chơi cho ngày mùng 9 tháng 3 này ngày mùng 9 tháng 3 của chúng ta đã ăn được bạch thủ lô 39 anh em nhé con 39 này của chúng ta về ở giải tư xong tụ lô 0330 thì chúng ta đã ăn được con 03 anh em nhé 03 của chúng ta về giải nhì 39 và 03 này đó tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có con 17 và con 1001 101 này để chúng ta chơi cho ngày mùng 10 tháng 3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 Xiên thì vẫn nhắc nhở anh em thì anh em là có vốn chúng ta là đánh 50.000, 30.000, 20.000 tùy anh em nhé trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi tất cả chỉ là dự đoán thôi đây là cái đường cầu bạch thủ lô cái nào với xong thủ lô để chúng ta chơi và tham khảo cho ngày 11 tháng 3 anh em nhé đó thì ngày hôm nay ở trên kênh của chúng ta thì ờ, anh em nào mà ăn được ờ, cả cặp lô 1001 này và ăn đề đầu hai thì để lại cho mình một cái bình luận một lượt like dưới phần video ngày hôm nay để mình có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn để giúp đỡ anh em vào bờ anh em nhé quá là tuyệt vời rồi ngày đầu tiên chia sẻ cho anh em thì rực rỡ và thành công phải không ạ thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai